Người ta sẽ mỗi ban đến từng phút từng giây Xung quanh bốn phương mỗi sao mỗi tôi khác biệt Ừ thì tôi đang sống cuộc sống của tôi mà thôi Chẳng làm khó ai hay là mất thời gian ai Còn ngày chỉ nửa lại đây cùng tôi mà bay Âm thanh trong đây kéo tôi bước đi mỗi ngày Ngày trôi nhanh làm chẳng mong chờ ai đợi ai Gửi vào gió mây kèm theo ước mơ Cuối con đường kia thanh thang muốn lối Cuối chân chỉ kia có Tôi đi ngọc phương trời lang thang vi vu cùng mây cùng sao hòa theo nhiều câu ca tuyệt Vẫn sống chơi quyền tha ngày, trôi ngày Tôi tìm lê bản thân này Yên bình thân mình nhưng khoảng cách là vô hình Đừng nhìn la nhé để là một phiên nhé tạm biệt chuyện đời là nhé chỉ còn lại một nụ cười luôn hết tương lai cả và mang đi ngày mai ta mang đi ngày mai đưa tay ôm không gian mình mong bao la tương lai là ngày mai cuộc đời nhẹ tính ừ mình sống sao cho nụ cười thuyền này qua sông lặng quên vênh chẳng tàn nơi này trông vào mong ai dần hao gầy hey, hey. người theo hương hoa mây mù sang lối là sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi đơn cô mình ta vẫn vương hồi ức trong mắt sẽ chịu mưa buồn ngăn giật lệ ngừng khiến khoe mi sầu bi từ xưa nơi cố nhân từ sẽ biệt ly cánh hoa rụng rơi phận duyên mong mình sẽ lối trong mơ ngày tương phùng tiếng không cuốn theo làn gió bay thuyền nơi qua sông lộng que vang chẳng chân lang thang về nơi đâu mơ tương giờ nơi đâu câu thơ tình xưa vừa phái mờ theo làn sương tắm biên trong cõi mờ mưa bù vương trên lá mi mát ngày chia lìa hoa rơi buồn hiu hát tiếng đàn ấy thêm sự tương tư đậm trong trong hoàng hôn ta và lời ca lối một đồng vang gì mình ta nắng chiều vào úi nhiều ngày qua xin đừng quay lưng xa đừng mong có hẹn ước cái rời xa yên mình nơi nào đây chốn vui theo Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm Xóa hết tiếng yêu mặn nồng ngày nào rồi chúng ta Giờ bàn tay cô kìm nén những cảm xúc Vui mình vừa đêm đen anh chẳng tìm thấy đôi ra uh, Sau lưng là tiếng nói yêu anh chẳng rời xa anh chưa màn anh điều đến nơi xa Tại sao người vội quên mau là Vì em bài ca anh viết sẽ không được trọn vẹn đâu em chẳng là anh đâu vậy thì người cứ bước đi xa nơi anh bình minh sẽ không xa dần rồi nắng âm xa dần xa dần theo những tiếng cười từng phút cứ mãi chưa xa với nhau dần ký ức giữa đôi ta từng chút nỗi nhớ hôm qua đâu về là bước cứ thế vội phai còn tim giờ không có chung đôi nhịp nụ cười lạnh băng còn đâu nồng ấm thân quen vô tâm làm ngơ thở ơ tương lai ai ngờ quên đi mộng mơ mưa lăng đâm đường vắng chiều nay dâng lên nhiều khóe mắt sâu cay ba anh đêm toàn úa vụt bay chưa giờ chìm vào những giấc nồng say quay lưng cho hai lối của một mình anh thôi Giờ dối bao trùng bốc chân lên ngôi trong đêm tối bộ bạn cũng đơn côi suy tươi kiểm nén đôi sạch hết ông một hùng vui trên môi bay lâu hương thêm sự em mềm mặn bay lâu anh không chờ mong của tâm nửa đâu tương lai từ giờ những bước chạy em quên tô màu xin cho vui tên em trong đơn đau nỗi hiu của anh tan hoang ngàn nỗi đau cho vô hồng phía sau đuôi trên giày vò xô xét qua thật sát nắng nhau trước khi mơ đôi giờ tôi tệ hơn chỉ ngày đi trước khi lòng mân thu còn từng cơn từ dòng tô đến mấy ghé thăm từ nơi hô sao tôi tâm chạy ngay đi trước khi mọi đôi dần tôi tệ hơn không còn ai cạnh bên em ngày mai tại một một tương lai ngang say. không còn ai cạnh bên em ngày mai tại một một tương lai ngang say. Không còn ai cạnh bên em ngày mai tại một một tương lai ngang cháy Không còn ai cạnh bên em ngày mai Có cơn gió lạnh lùng Vội vàng thở ra trốn đây Có ai đó ngập ngừng Thả trôi yêu thương và hư vô mưa rơi nhẹ rơi Mưa đừng mang hoàng hôn suốt tay chỗ cay nào hay thường là đâu màn đêm chia hai giấc mơ giọt nước mắt vô tâm thở ơ ngàn câu ca sao nghe hững hờ em lặng im anh lặng im sương gió mùa vây Bọn à. anh tay nhau ra Bọn anh tay nhau ra hận ghe xin cất trong tim này ở đây ngay phút sớm này yeah Chân khép màn bóng ai sẽ ngút ngàn nước mắt sẽ ướt tràn rồi là mich em tình một này biết đi về chốn đâu uốn mặt đang thương tâm ta neo mòn nỗi đau có còn đắng cay em đã chọn chính em đã chọn giờ là nơi ấm Cơn mơ mang mùi hương theo làn gió cuốn em đi kề bên vai ai từng chân khép màn bóng ai sẽ hút ngàn nước mắt sẽ ướt tràn rồi làm mich ép tình một này biết đi về chốn đâu uốn mặt đang thương tâm ta neo mòn nỗi đau có còn đắng cay em đã chọn chính em đã chọn giờ là nơi ơi niềm tin đã mơ giọt nước mắt con kia kem chìm sâu tìm về nơi đâu cô đơn đôi chân lạc trôi giữa bầu trời màn đêm che giấu